Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Mình là Toàn, từ kênh MMT UNG Test Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách nhập liệu bằng giọng nói trên Google Drive Tạo mới, tạo à, Google tài liệu, tạo và chia sẻ Ở đây mình có một cái văn bản mà file này là file hình ảnh mình muốn nhập liệu nhưng mà không có cần phải nhập ờ, từng chữ ở trên ờ, máy cái này sẽ phù hợp cho những bạn nào mà gõ chữ khá là chậm đây là công cụ nè vào công cụ và chọn nhập lửa bằng giọng nói hoặc có thể nhấn Ctrl Shift S ở đây trình duyệt sẽ hỏi có sự ờ, cho phép sử dụng mic ờ, microphone hay không thì sẽ chọn allow để cho phép nha bây giờ bắt đầu nha mình sẽ ghi cái tựa đề Một đoạn văn được làm từ 3 thành phần. Sẽ Ctrl Shift S. Là Ctrl Shift S đó là thêm một lần nữa để nó à, bắt vô đầu câu. Vô đầu câu thì nó sẽ viết hoa, còn nếu như không cần Ctrl Shift S thì nó sẽ tiếp tục ờ, viết thường. <coughs> tiếp tục nha. câu chủ đề câu bổ trợ và câu kết nhớ kênh cho Ship S khi mà muốn viết hoa hoặc, hoặc là như đầu câu hoặc là sau dấu chấm câu chủ đề câu đầu tiên trong đoạn văn để xíu bấm nhầm nút câu đầu tiên trong đoạn văn trình bày chủ đề và ý tổng quát ý quan trọng nhất của chủ đề của đoạn Văn chỗ nào sai thì sửa cái này thường thường đọc một câu dài thì nó sẽ dùng gọi là trí thông minh nhân tạo là AI nó sẽ chỉnh chỉnh sửa tốt hơn còn đọc thành từng câu ngắn thì nó sẽ đoán khá là dễ. câu bổ nghĩa này sai chữ đâu nè ý chính của đoạn văn đưa ra vài ý phụ giải thích cho ý chính của đoạn văn đưa ra câu chi tiết giải thích cho câu bổ trợ ở đây hơi có tạp âm nên nó sẽ à, ra mấy cái từ hay à, không có liên quan như ừ tự, tự nhiên có ừ rồi dạ <laughs> đưa ra câu chi tiết giải thích cho câu bổ trợ cách để mà di chuyển nhanh đoạn uh, từ câu này đến câu kia nha Control Shift mũi tên nha Control Shift mũi tên nè thấy không control shift mũi tên rồi uh, bây giờ mình muốn phóng từ uh, câu này sang câu khác mà lại uh, không từ từ này sang từ khác á, mà không phải phải qua từng cái nè mình bấm nút control control và phím mũi tên qua trái và phải nè nó sẽ qua từ, uh, từng cụm từ ý từng từng từ từng từ chứ không phải từng chữ nha cái này là từng chữ nè qua từng cái này là từng chữ nè còn ờ, cái bấm control này nó qua từng từ rồi tiếp tục nha Ctrl Shift S câu kết câu cuối cùng của đoạn văn nhấn mạnh lại ý chủ đề và tóm tắt những câu bổ trợ Rồi. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đến với channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!